À, để tách nền xanh và thay phong nền cho video ở trên phần cắt cắt chúng ta làm như sau này đầu tiên chị bấm phần cắt cắt này thì đây một cái à, video là tôi có nền xanh phía sau lưng này thì anh chị mình uh, chọn video bạn nhé mình kéo đến phần là phần phần ứng dụng cắt ảnh nhé tôi chọn là phong xanh bạn nhé rồi tôi di chuyển đến cái màu xanh ở trên cái phong xanh tôi có rất nhiều cái màu do cái phong xanh chúng ta là gì tôi quên không đánh sáng cho nên tôi chọn cái màu phần xanh này gì phần màu xanh đậm bạn nhé đó tôi chọn màu xanh này ở phần cường độ này mình kéo lên vậy nhé và các bạn kéo vừa phải nếu kéo quá sao ảnh nó bị mất màu rồi mình kéo xuống là nó sao cho vừa phải ok chưa bạn rồi tôi chọn là để bốn rồi và phần bóng này phần bóng là tôi, tôi kéo nó cao cao một chút xem cho bạn nhé ở cái viền màu xanh nó bị mất các bạn nhé viền màu xanh viền áo viền tóc ấy rồi tôi bấm này ok này thì để thay cái đèn khác chúng ta bấm vào cái dấu mũi tên bắt trở lại này bắt trở lại luôn này rồi tôi kéo một cái phần là phần bảng vẽ này bảng vẽ đây tôi chọn phông nền này tôi kéo xuống là ở đây có rất nhiều phông nền miễn phí trên các các bạn chọn phông nền chúng tôi nhé màu vàng vàng này đúng không rồi thì bây giờ là mình bấm ok đây do là sao là do là chúng ta kéo phần bóng đổ nó cao quá bây giờ tôi sẽ bớt trở lại này chọn đi giao lại vào nhá tôi chọn phần cái ảnh này phần phong xanh mình cho đó, à, mình cho phần bóng nó thấp được một chút này đó, phần bóng này ok chưa các bạn phần bóng đổ nhá đó rất tuyệt vời bấm ok là xong ở như vậy tôi đã hướng dẫn anh chị em mình là cách chúng ta gì cách chúng ta tách nền xanh và thêm nền à, cho video của mình cho đẹp hơn các bạn nhé